và quý vị nhìn thấy đó là phòng làm việc của vị chủ tịch hội đồng quản trị này thì ờ, một cái căn phòng nó có diện tích khoảng độ tầm 45 mét vuông như vậy ờ, có cái lan can ở bên ngoài và bên trong là đã có những cái ờ, dãy ghế để ngồi họp và làm việc thế thì cái cái khó của chúng tôi đó là thứ nhất làm thế nào để để chuyển cái bức tranh mà nặng 500 cân vào trong cái phòng này và thứ hai là những cái đồ đạc những cái bàn ghế ở trong đây thì gần như là nó nó đã cố định có đường dây điện ở bên dưới để người ta sẽ hội họp và cái thứ hai nữa đó là việc chuyển ra bên ngoài nó rất là khó bởi vì cái cửa nó nó nhỏ và cái thứ hai nữa là những cái bàn ghế đã cố định ở ờ, vậy thì chúng tôi đã bắt đầu xoay chuyển những cái bàn ghế từ góc này sang góc khác rồi sau đó là tháo những cái rèm tháo ô cửa kính tháo cái lớp kính ở lan can ở bên ngoài để có thể là cầu cái bức tranh uh, lùa qua cái cái cái cái cái cửa kính nhỏ mà quý vị nhìn thấy ở trên clip đó. và sau đó là chuyển cái uh, biểu đồ mô hình của công ty sang một cái tường ở bên cạnh và từ đó là chúng tôi sẽ treo cái bức tranh uh, về cái chủ đề là thuận buồm xuôi gió đằng sau cái ghế của vị chủ tịch hội đồng quản trị này ngồi. Dạ, ủa, nếu bây giờ nó cột lắc ngang được không ta? Buộc kiểu gì thì cái tranh nó đang nằm như này thì nó cũng sẽ buộc một cái ở đầu đằng này, một cái ở đầu đằng này. Sau rồi nó sẽ thu vào giữa. Dạ, nó không bây giờ em cho nó cặp nó cặp không rồi đúng rồi nó cặp không giữa vậy nè đưa lên nó xỉa vô được rồi nhưng mà như thế thì em phải phét bỏ cái bóc bỏ này từ ở dưới ở ờ, trên có cái này nó như là có ma sát nó như ừ, đúng rồi đúng rồi chứ cứ còn cái này là chuyển sang inox là dễ trơn lắm ừ. còn cái này như là có ma sát thì mình không nên nên mình bắt giỏi cắt tại anh tính là cho nó chặt thông á rồi quen nó đưa chặt không nó đưa chặt không nó xỉa xéo nó xỉa góc người gác bây giờ như vậy thì mất một củ mới bắt được cái đấy không là đi dây đôi đi bình thường ờ, người ta cọc hai đầu thế này nhưng mà lên mình cho dù cả dù cả cho ăn gần ở giữa ờ, cho ăn ở giữa nó vâng, nó xít ừ, xít gần đây vừa vừa phạm vi ôm nhau là ngắn và sợi dây càng phải ngắn thì mới chẳng người vào trong rồi thì chắc chắn là nó không ngồi vào được hết đâu ừ. đây là bị đây là nó vào đến đây ăn cái giữa thì đây là cái bột chảy nó đã vào đến đây rồi à, bắt đầu là hạ nó hạ không nó hạ nó hết đây nó bắt đầu ăn nó chỉ cần nó thả lọt hết tay nó mà nó thì lượn vừa ra nửa đấy được không nó lọt vô đây xong rồi nó hạ trần xuống mình nó chỉnh chỉnh nó hỏng lên mình nó bẻ mình cứ thế mình nó bẻ đẩy từ từ nó vô nè xoay xoay cái đấy mà thì đến lúc đấy mình sẽ xoay cho nó nằm nằm rồi đây em hiểu không tại vì nó đây là hai mét thôi mình xoay mình xoay từ từ mình kêu nó xả dây xoay từ từ vô chỉ có cách vậy thôi và để tính toán được những cái phương án treo tối ưu nhất thì chúng tôi đã phải có mặt ở trong ờ, thành phố Hồ Chí Minh trước cả một ngày để dọn dẹp mặt bằng và cái thứ hai nữa là tính toán phương án ờ, thì cũng rất may mắn đó là chúng tôi có được một cái người giúp sức rất là đắc lực ờ, đó là một anh tên là anh Tài là trợ lý và là lái xe của vị chủ tịch này anh vừa nhiệt tình lại vừa hào sản nói chung là đúng với phong cách của một người Sài Gòn đích thực Ngay từ lúc 4 giờ sáng là chúng tôi đã sẵn sàng cho việc ờ, cẩu bức tranh lên. Lúc 1 giờ thôi người ta đã gọi chúng tôi rồi. Ờ, thế thì ờ, sau khi người ta gọi thì là cái xe cẩu người ta tới. Mà quý vị vừa mới xem cái cái hình ảnh đó là cái xe cẩu nó cẩu cái bức tranh từ cái xe container sang. Đó, và cái điều này cũng là cái điều mà chúng tôi đã tính toán trước bởi vì chắc chắn là sẽ phải chuyển đi chuyển lại rất là nhiều lần và làm thế nào để cái bức tranh nó thực sự là vững thật sự là cứng và nó có thể đảm bảo được cái khâu mà có thể uh, diễn ra những cái va đập nó vẫn sẽ uh, đứng nguyên và không bị ảnh hưởng uh, thì cái uh, phần mà mình dự trù được trước những cái khó khăn như vậy uh, nó sẽ giúp cho cái việc mà mình bảo quản và gìn giữ cái tác phẩm nó sẽ được tốt hơn và quý vị vừa xem cái clip mà uh, chúng tôi cẩu cái bức tranh từ cái xe container sang xe cẩu lên trên tầng là một cái quá trình mà tôi đánh giá nó là gian nan nhất bởi vì là từ cái mặt đất mà lên đến trên tầng 4 thì nó rơi vào khoảng độ tầm 15 mét và với cái khoảng cách như vậy cộng với ờ, cái bức tranh nó nặng và nó cồng kềnh ờ, thì nó mang lại một cái trở ngại rất là lớn cho tất cả ờ, mọi người và trong cái clip thì quý vị nhìn thấy đó là sau khi lên lên xong rồi nó lại vướng cái lan can vướng cái lan can không vào được thì nó lại phải uh, xoay cái bức tranh cho nó chúi xuống và bắt đầu cho nó thả nó xuống nó đi dần dần như này và nếu như chỉ cần một cái sai sót xảy ra đó là nó tuột cái dây hoặc là cái dây cáp ở đầu đây mà nó nó không chắc nó tuột xuống thì chắc chắn rơi vào chân và nếu như chỉ cần một sai sót đó xảy ra thôi thì tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết chính vì như vậy cho nên là cái ờ, quá trình Ờ, cầu cái bức tranh lên trên tầng uh, tầng 4 và nó cao 15 mét như vậy nó đòi hỏi thứ nhất là bức tranh nó phải chắc chắn về kết cấu những cái khung sắt thép ở bên ngoài chúng tôi hàn nó phải chắc chắn đã và cái thứ hai nữa là nó không có những cái uh, va đập xảy ra chứ nếu không cái kết cấu của bức tranh ấy, nếu chỉ cần va đập như này thì nó sẽ bị uh, lệch cái bức tranh và thậm chí nó uh, gây ra cái lỗi là gãy dụng những cái chi tiết ở bên trên cái mặt tranh và sau khi mà mất khoảng độ tầm một tiếng để cẩu từ cái cái mặt đất lên trên đến tầng ở ờ, tầng 4 thì mới hoàn thành và ờ, quý vị xem clip thì sẽ thấy qua rất nhiều những cái công đoạn nó từ khâu buộc cái dây chắc chắn rồi sau đó là uh, cháo lại dây cho ra đầu để cho nó chúi xuống rồi sau đó cùng nhau đẩy cái bức tranh vào ăn từng tí một thôi 5 cm 5 cm để như thế quý vị mới nhìn thấy đó là để ờ, treo được một cái bức tranh lớn đảm bảo an toàn thì nó cần rất nhiều những cái ờ, công sức cũng như là ờ, rất nhiều cái sự tính toán làm sao để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho tác phẩm.